Hôm nay em Phương đang đứng trên mặt tiền đường nhựa hàm kiềm tiền thân. Đây là tuyến đường rất quan trọng kết nối Novogo Văn Thiết chạy thẳng lên cao tốc dầu dây Văn Thiết có chiều dài 7,7 km và có chiều rộng 37 m. Hai làn đường ngược chiều nhau, mỗi làn đường rộng 8 m về hè một bên 6 m, có giảm cách 11 m. Và phía sau lưng em là một siêu phẩm 8.257 m vuông, có bề rộng mặt tiền 98 m chiều sâu hơn 100 mét đất gần như là vuông vức rất là tiềm năng để anh chị đầu tư tại thời điểm này và sau này sẽ kinh doanh rất là tốt hiện tại thì có mức giá chưa tới 3 triệu một mét vuông 8.257 mét hiện tại chính chủ đang giao bán với mức giá là 24 tỷ có thương lượng thêm đó, anh chị nhà đầu tư lớn quan tâm lô đất này thì hãy inbox sớm ngay cho em nhé